Anh xin kính chào quý vị khán thính giả của VNTV và chào mừng quý vị trở lại với chương trình Sức khỏe và đời sống với bác sĩ Hồ Ngọc Minh. Chào bác sĩ Minh. Vâng, à, xin chào cô Vân Anh và một lần nữa xin chào quý khán thính giả của đài VNTV. Vâng thưa quý vị, à, trước khi đi vào chương trình thì một lần nữa Vân Anh xin được giới thiệu đến quý vị à, bác sĩ Hồ Ngọc Minh là bác sĩ chuyên khoa về bệnh hiếm muộn và chọn lựa trai gái theo ý muốn. Bác sĩ Hồ Ngọc Minh có hai phòng mạch tại Orange County và tại San Diego và bác sĩ cũng là phu quân của vị bác sĩ sản phụ khoa rất là khả ái của chúng ta tại San Diego đó là bác sĩ Hồ Vũ Mỹ Linh. À, thưa quý vị, ngày hôm nay thì bác sĩ Hồ Ngọc Minh sẽ gửi đến chúng ta với một cái đề tài à, có một cái tựa đề rất là rất là hay đó là những điều huyễn hoặc hả bác sĩ? Dạ, về vâng, sức khỏe là những niềm tin huyễn hoặc về những, sức khỏe tức những, là niềm tin nhưng mà không có sự thật. Những niềm tin huyễn hoặc về sức khỏe. <laughs> Mời bác sĩ mình. <laughs> Vâng, à, như chúng ta ờ, trong những cái bài viết hoặc là những cái chuyện mà chúng ta nói những chương trình trước chúng ta có đề cập rất nhiều về những cái những cái điều mà ờ, chúng ta tin hoặc là chúng ta nghe người này nói hoặc là người kia đồn tức là ăn cái này tốt uống cái này tốt này nọ hoặc là ngay cả có những cái là những cái kiến thức chúng ta nghĩ rằng là ô oh, uh, nó truyền từ cha mẹ mình đúng xuống rồi. cha mẹ dạ. nói như vậy thì thế nào cũng đúng, dạ, đúng right. rồi, dạ. hoặc là ngay cả những cái chuyện mà bác sĩ này này nói hoặc là nghiên cứu này nói nghiên cứu này này nọ dạ. có thể nó không đúng vì dạ. cái chuyện rằng là à, những cái chuyện có nhiều chuyện nó đúng từ 10 ờ, năm trước bây giờ không còn đúng nữa À, và cái chuyện thứ nhì nữa là cái thời đại bây giờ đó uh, giống như gọi là mạng xã hội Facebook, Instagram, tùm lum tà la cho nên nó nó gọi là thượng hoàng hà cám ở trên trên trên trên mạng những cái chuyện chúng ta nghe người ta đồn á hồi xưa bà hàng xóm đồn đã đủ rồi bây giờ gọi là cả cái mạng Facebook họ đồn cho nên mình nhiều khi mình tưởng đó là chuyện có chuyện có thật yeah. cho dạ. nên mình không biết rằng là cái nào đúng và cái nào thật cái nào là gọi là thượng vàng hà cám mình không thể nào phân biệt được ừ. cho nên ờ, có những chuyện chúng ta cần phải nói cho rõ và mình phải hiểu rằng là cái, là cái đó đúng hay sai và ngay cái những chuyện mà cho tân ngay những cái chuyện mà y khoa tin rằng là cách đây 10 năm 15 năm đó đúng bây giờ không còn đúng nữa ừ. khi mà bác sĩ Minh gửi đến những cái chi tiết cho chúng ta những cái điều huyễn hoặc mà những cái niềm tin gì mà huyễn hoặc à, thì Vân Anh à, à, thưa với bác sĩ là à, thời gian gần đây á thì Vân Anh thấy là cái à, gọi là tẩy độc Vâng. mà bác sĩ chúng ta đã nói một lần trong chương trình kỳ trước rồi đó bác sĩ vâng. à, được lan truyền rất là nhanh và à, được giống như là theo nghe theo rất là nhiều đặc biệt là với chị em phụ nữ À, ở đây chúng ta muốn nói đến cái chuyện rằng là tẩy độc thực sự khi mà chúng ta nghe nó cái tẩy độc đó thì chúng ta nghe nó rất là nó xin lỗi là sướng lỗ tai đúng không yeah. Dạ. tức là cái gì nó gọi là tinh khiết gọi là giống như mình đi tắm và mình tẩy rửa cái, cái cơ thể chúng ta đúng nghe thì nó rất là rất là hợp tình hợp lý à, tuy nhiên mình phải nên nghĩ rằng là ờ, con người chúng ta tồn tại đến ngày hôm nay nên nhớ là cái loài người tồn tại đến ngày hôm nay cả triệu năm điều đó là chúng ta là cơ thể nó phải là tự giải độc như thế nào tại vì nó có thể sống được tới ngày hôm nay như vậy thì nên nhớ rằng là cơ thể chúng ta trời sinh ra rằng là nó tự tẩy độc và nó giải độc nghĩa là là từng phút từng giây gọi là người ta hay nói là 24 trên 7 tức ừ. là à, lúc nào nó cũng giải độc hết trơn rồi vì nếu nó độc chút xíu là chúng ta có chuyện rồi oh. nha thí dụ bây giờ mình mình mình vô trong nhà thương một người mình phải nhập viện vào nhà thương chẳng hạn những cái thử máu đầu tiên là người ta thử có thể là trong cơ thể mình có chất độc hay không vì nếu nghĩa là ở độc đây mình ý muốn nói rằng là ờ, những cái cái nồng độ gọi là uh, axit trong trong người mà nó cân bằng hay không hay là những cái gọi là những cái hormone những cái chất thải ra từ lá gan mà có được bình thường không này điều đó có nghĩa là như, như thế nào cơ thể của chúng ta lúc nào cũng gọi là bảo trì những cái cái cái cơ phận đó được được hoàn toàn gọi là ở cái mức ổn định nói thí dụ chẳng hạn đầu tiên là là cái da của chúng ta cái da chúng ta tiết ra mồ hôi để chỉ là là giải độc dạ. và cái da chúng ta bảo vệ tất cả những cái gọi là những cái gì chất độc nó thấm vào trong mười là cái cái cái da của chúng ta kế đến là cái ruột của chúng ta quý vị để ý là nếu mình ăn cái gì mà mình ói mửa ra là cái đó là độc tức là cơ thể mình tìm cách là giải quyết liền ừ. hoặc là mình ăn những cái gì mà nó không tiêu là đi tiêu chảy ừ. tức là cơ thể tìm cách tống khứ ra những cái gì gọi là là độc là đi rồi dạ. nha ngay trong cái ruột của mình là cái axit cái bao tử của mình á chính nó là một cái tiết ra cái chất axit mà đủ có thể làm làm tiêu một cái cái cái cái đinh điều đó dạ. có nghĩa là trong cái ruột mình nó rất là là axit ok là mình nói tiếp cái chuyện đó để mình giải thích cái chuyện sau này những cái chuyện chúng ta đề cập tới là cái chuyện là axit và và cái độ axit trong cơ thể của chúng ta rồi bây giờ mình nói tiếp nữa là ờ, khi mà cái chất độc nó lỡ nó vào trong người chúng ta thì những cái chuyện gì sẽ làm nữa đó là cái lá phổi của mình nó tìm cách nó thải ra những cái ừ. cái chất độc của mình thở ra ngoài right rồi cái lá gan của mình nó sẽ giải quyết những cái chất độc của đó đó rồi uh, gì nữa cái thận của mình cũng cũng lọc ra những cái chất độc ra ngoài nước tiểu Ừ. rồi ngay cả uh, gọi là cái cái lá lách của mình yeah. Ừ. Dạ. cái lá lách gọi là spleen nó nó tức là khi mà chất độc vào trong cơ thể là tức là nó tìm cách nó giải quyết ra ngoài liền tức là 24 trên 7 từng giờ từng phút từng giây tức là giải quyết liền tức khắc tức là cơ thể mình không bao giờ có độc cả mm. vì nếu có độc một chút xíu là mình đã vô nhà thương rồi mm. ok là có chuyện không ổn rồi yeah. Dạ. quý, quý vị thấy không cho nên À, nếu mà nói là chúng ta uh, cần phải uống thứ nước này, thứ nước nọ để giải độc, ừ, cái chuyện đó thực sự uống cho vui thôi. Tức là uống dĩ nhiên thì nó cũng mình dùng chữ cho vui. Chứ thực sự ra có khi nó có hại hơn là là là, là có lợi. Bây giờ giả sử chúng ta phải chúng ta uống dùng chữ phải nữa. Nếu bây giờ chúng ta uống một cái thứ nước juice nào đó thì trong đó thực sự trong đó chỉ có đường thôi dạ. và đường nó vào cơ thể chúng ta trong cái những cái chương trình trước chúng ta có nói là đường thực sự nó là chất độc ok chúng ta không cần phải ăn đường và uống đường thật là nhiều vì nhiều quá cơ thể nó sẽ không giải quyết được yeah. Dạ. nó sẽ biến thành làm chúng ta cao mỡ cao máu cao tùm lum hết và đó là tạo ra những cái chất gọi là những chất độc không cần thiết right cơ thể chúng ta tìm cách giải độc ra ngoài nước tiểu vì nếu mà nó nó ngon lành thì nó không giải độc ra ngoài nước tiểu đó là tại sao chúng ta có cái bệnh tiểu đường là như vậy ăn nhiều dạ. đường quá yeah. Dạ. thì đó là lý do tại sao mà chúng ta không cần thiết là phải gọi là giải độc nước này nước nọ vì nó chỉ tạo cái công việc cho cơ thể của chúng ta phải làm việc nhiều hơn Dạ vâng, à, thưa bác sĩ khi mà nói đến tẩy độc thì nó có liên quan tới là ngoài việc chúng ta à, có rất là nhiều phương pháp à, uống những cái nước này nước nọ à, bên cạnh đó là nhịn đói à, thì trong một cái chương trình kỳ trước bác sĩ Ngô Hồ Ngọc Minh cũng nói là à, đôi khi xâm tham chúng ta cũng nên để cho cơ thể nhịn đói à, cho cho nó khỏe phải không bác sĩ thì, thì, đúng, bác, thì bác sĩ thì có cái, thể cái... giải thích cụ thể cái vấn đề là tẩy độc nhịn đói à, uống những cái kit mà chúng ta mua sẵn ngoài thị trường hoặc là uống nước chanh hoặc uống nước giấm à, trong bao nhiêu ngày đó để tẩy độc nó có liên quan đến gì đến cái việc mà bác sĩ nói là lâu lâu chúng ta nên ăn ít hoặc là nhịn đói thực sự rồi trên trên cái gọi là trên lý thuyết cái chuyện gọi là để cho cái cái cơ thể của chúng chúng ta như là một cái guồng máy nó cần phải nghỉ xa hơi thì cái chuyện đó đúng tức là chúng ta uh, lâu lâu chúng ta nhịn đói để để cho cơ thể nó nghỉ làm việc cái chuyện đó đúng tức là Ờ, những cái nghiên cứu nó cho thấy là uh, nếu mà chúng ta nhìn đói khoảng 2 ngày thì tự nhiên là những cái gọi là những cái tế bào gọi là già cỗi trong người của chúng ta nó tìm cách nó, nó không chịu nổi thì nó nó tìm cách là nó hủy diệt và nó tẩy rửa là để cho những cái tế bào mới nó được sinh sản ra cái chuyện đó đúng nó có tức là những nghiên cứu nó chứng minh chuyện đó và chúng ta thấy là ngay trong những cái thuyết uh, âm dương ngũ hành gì của bên bên người Á Đông chúng ta họ cũng đã nói đến cái chuyện là lâu lâu nhìn đói một lần cái chuyện đó đúng ừ. tuy nhiên ờ, chúng cái chuyện khi mà chúng ta nhìn đói và chúng ta phải gọi là uống cái thuốc này thuốc nọ thì cái chuyện đó lại không đúng ừ. tức là về cái cái cơ cơ bản cái, gọi là trên lý thuyết là nó đúng nhưng mà cái chuyện mà thực hành nó không đúng ừ. là vì khi chúng chúng ta nhìn đó như vậy đó thực sự cái mà chúng ta cần ờ, nhiều nhất và đơn giản nhất là nước lạnh chứ không ừ. cần phải nước này nước nọ là vì ờ, để cho cơ thể chúng ta nên nhớ là chúng cơ thể chúng ta là một cái bịch nước biết đi ừ. cho nên chúng ta cái cái trái thận và lá gan nó chỉ cần nước để cho nó lọc ra những cái chất độc mà thôi chất những chất độc đây mình nói là ý mình nói là những cái cặn bã mà nó không có giải ừ. quyết được trong người anh trang để cho cơ thể nó được nghỉ khoảng một hai ngày để tìm cách yeah. Dạ. nó là gọi là tao nói là bắt kịp hoặc là catch up đó yeah, nó dạ, không yeah. có dạ. làm kịp khi mình ăn uống nhiều quá ngày nào cũng ăn cũng uống con này nọ thì phải cho nó ngừng nghỉ chút xíu thì lúc đó chúng ta chỉ cần uống nước lạnh mà thôi chứ cũng không cần phải là uh, nước này nước nọ uh, cụ thể tôi muốn nói đến là nước chanh yeah. Dạ. uh, ờ, có người nói là phải uống nước chanh và là vắt cái cái chanh vô để nó nó nó giải độc và nó trung yeah. Dạ. hòa cái độ yeah. Dạ. axit trong người yeah. hoặc là uống những loại nước gọi là thức ăn nó có chất kiềm trong đó yeah. tức yeah. là cái độ độ pH gọi là nó có kiềm tính thực sự cái lý thuyết đó nó không có đúng yeah. Ừ. hay là uh, cái nồi cái lý do là như thế này là vì như mình mới giải thích hồi nãy cái cái bao tử của chúng ta đó là cái độ pH nó là axit chúng ta bỏ gì vô nông tiêu mất tiêu rồi tức là ừ. chúng ta ăn cái gì vô nó cũng đã trung hòa ở trong cái cái cái bao tử của chúng ta rồi nó không thể nào mà gọi là nó thay đổi được cái độ nồng độ axit ở trong máu trong máu của chúng ta cái độ axit bao giờ nó cũng hơi kiềm tính chút xíu tức là cái độ trung hòa nó chỉ hơi nghiêng một chút xíu thôi nếu mà nghiêng quá một chút xíu nữa là chúng ta bệnh hoặc là nghiêng qua phía bên bên này một chút xíu là chúng ta bệnh ừ. cho nên cơ thể lúc nào tức là cái lá gan và cái trái thận của mình lúc nào nó cũng giữ cái độ axit gần như chính giữa ừ. right đó cho nên bây giờ mình có ăn gì vào trong là cho dù giả sử nói xin lỗi mình uống axit vào trong người nó cũng vậy ừ. nó chỉ có đốt bao tử thôi nó cũng chẳng có làm thay đổi gì hết ừ. ừ. right yeah. Dạ. cho nên một một vài cái cái muối chanh nó không có thể nào thay đổi được cái nồng yeah. Dạ. độ axit của chúng ta yeah. Dạ. Ờ, bắt muối chanh vô trong trong trong trong nước trà hay là trong cái ly nước lạnh cho nó dễ uống thôi uh-huh. Ừ right. nhưng mà không có thay đổi gì trong cơ thể của chúng ta uh-huh. cái mà có thể giúp chúng ta gọi là nếu dùng cái chữ giải độc chính yếu nhất là nước lạnh uh-huh. nếu mà tôi nói rằng là giả sử mà quý vị nói là muốn giải độc thì chúng ta nghĩ là uh, nghỉ ăn một ngày hai ngày và trong cái những cái ngày đó chỉ uống nước lạnh mà thôi họ nhiều lắm là uống nước trà và, và cái thời gian mà mình nhịn á ờ, tối đa là bao nhiêu ngày bác sĩ? Thường thường trên lý thuyết cái cơ thể chúng ta nó có thể chịu nổi nhịn đói 30 ngày không có sao ấy ừ, ừ. Nó chỉ có ốm và bắt đầu nhưng mà cái chuyện đó chúng ta không để nổi mà để mà gọi là nhịn đến độ mà 30 ngày, 60 ngày như vậy nhá. Thường thường thì người ta khuyên là khoảng chừng 2 ngày hay 3 ngày là đủ nếu mà quý vị muốn. Nhưng mà 2 ngày, 3 ngày là khoảng 1 2 tháng làm lần cho phải ờ, một tuần mà nhịn hết 3 ngày thì chịu gì nói. Dạ, right? dạ, ừ. dạ. Nhưng mà thường thường thì lâu lâu thì mình nghĩ là có một cái cái cái cách thứ hai tức là mình có thể uh, ờ, nhìn đói gọi là tôi khuyên là cái nhìn đói này không có nên làm thường xuyên yeah. Dạ. cái chuyện đó không có tốt nó cho cơ thể có thể họ nó vẫn cần là một ngày ba bữa yeah. Dạ. Đó. cái quan trọng là mình ăn đều ba bữa và mình ăn ít thôi yeah. Dạ. thì nó vẫn vẫn vẫn vẫn giúp cho cơ thể nhưng mà lâu lâu nếu quý vị muốn chẳng hạn một tuần một lần quý vị có thể là ồ oh, mình có thể bỏ một buổi buổi trưa chẳng hạn tức ừ. là mình mình đi khoảng 10, 18 tiếng một hồ mình không ăn thì cái chuyện đó cũng không sao hết yeah. Dạ. nhưng mà make sure là mình uống nước và chỉ cần uống nước lạnh là đủ mà thôi vâng À, cảm ơn bác sĩ hồ Ngọc Minh rất là nhiều về những chi tiết này. Những cái huyễn hoặc khác nữa mình muốn nói đến đó là à, uống thuốc bổ và ừ. quý vị à, thấy rằng là ờ không những vậy là cái, cái thuốc bổ trong đó có những người nói là khi mình cảm cúm thì mình phải uống vitamin C cho nhiều ừ, quý vị à, thấy người ta hay bán những cái vitamin C mà nồng độ rất rất rất là cao yeah. Dạ. để mình uống nhằm để trị cúm thực sự cái đó không bao giờ được chứng minh hết dạ wow. không có một nghiên cứu nào được chứng minh rằng là uống vitamin C là trị cảm cúm hết no zero ok à, là cái chuyện thứ nhất cái chuyện thứ hai nữa là có những cái gọi là cái cái cái tin tưởng rằng là à, mình uống gọi là biotin để mà nó bổ bổ tóc hay là bổ ờ, tốt tóc tốt bóng tay này nọ thực sự ra thì cơ thể chúng ta cần biotin nhưng mà liều lượng rất là nhỏ và thường thường khi mà chúng ta thấy những người mà họ là gọi là những cái nước họ bị đói lâu ngày thí dụ bên phi châu hay là bên syria vì chiến tranh họ không có đủ thức ăn này nọ thì đúng khi đó thiếu cái biotin thì ờ, tóc của họ thưa đi ờ, họ rụng tóc và móng tay nó bị dịch dễ nứt dễ gãy này nọ tuy nhiên ở nước mỹ không có đến nỗi nào mà chúng ta thiếu như vậy nha nó chỉ cần cái lượng biotin mà chúng ta chỉ cần đó nó chỉ chút xíu vậy trong khi mình uống vài biotin vô nó cả lô như vậy thì như vậy nó là chất độc cơ thể mình nó cần phải giải quyết cái đó ra khỏi cơ thể chúng ta đó là chất độc nha thì có thể là cái đó cái đó không có cần thiết cái chuyện nữa là tôi muốn nói đến ngay cả bây giờ những nghiên cứu mới nhất người ta cho biết rằng là nói thí dụ như mấy người ờ, có thai chẳng hạn những bà bầu có thai trên thực tế không có cần uống thuốc bổ thai ừ. trong cái thành phần của cái thuốc bổ thai á, nó chỉ có rằng là ba thành phần chính yếu là cần là thứ nhất là folic acid ok thứ nhì đó là DHA tức là để bổ não cho em bé và cái thứ ba là bổ máu còn những cái vitamin B, C, A gì nó không cần thiết dạ. zero ok uống thêm cho vui thôi cho nên người ta nó không quan trọng cho cái việc là là bổ thai ok ngay cả những cái chuyện mà multivitamin chúng ta uống mỗi ngày thực sự nó không có có lợi gì hết nó ừ. không có nó không có lợi cho cơ thể cho dù hiện tại người ta vẫn khuyên rằng là những người già lớn tuổi những người bị bệnh lâu ngày uh, ung thư này nọ thì cũng nên uống một ngày một viên nhưng mà thực tế y tế nó không có làm thay đổi tình hình gì hết cả chưa nói đến là quý vị thấy là um, đi mua ở Costco về chắc một đầy tủ gọi là cao uh, thuốc canxum, uh, ờ, thuốc vitamin B1, B2, B3, B4 gì một lố một cái một cái hũ thiệt bự chất thiệt đầy. Những cái đó nói trắng ra là nó là thuốc độc. Nếu mấy quý vị muốn nói là giải độc thì không có nên uống những thứ đó nữa. Và điều đó có nghĩa là chúng ta giải độc ngay từ đầu rồi bằng cách không có uống những cái loại là những cái vitamin với nồng độ cao như vậy. Dạ. Và những cái niềm tin về phụ khoa của phụ nữ là oh cái chuyện vụ phụ khoa bây giờ chúng ta nói liên tiếp tới chuyện ờ, phụ khoa đó là à, phụ nữ à, hay có cái khuynh hướng là vì muốn giữ chúng ta được là sạch sẽ ở dưới chúng ta hay mua những cái loại thuốc để mà xúc rửa âm đạo nó có đủ loại loại thuốc rửa âm đạo có khi những khăn chùi rồi nó có đủ thứ hết hồi xưa thì người ta gọi là pha chút nước giấm hay nước gì soda này nọ nhưng mà trên thực tế rằng là à, cơ thể của chúng ta đó trở lại lúc nào nó cũng giữ trong cái môi trường của âm đạo bao giờ nó cũng có một cái môi trường rất là cân bằng trong đó nó có hai cái thế lực một cái bên là vi trùng nhưng những cái vi trùng đó nó tốt cho cơ thể và một bên là nấm ừ. thì hai bên nấm và vi trùng đó, nó sống hòa mình với nhau giống như là gọi là nó sống hòa với nhau nó giữ một thế cân bằng âm wow. dương trong đó cho nên lúc nào cái độ cái độ pH tức là cái độ nồng độ trong cái cái âm đạo của mình nó vẫn giữ được bình thường như vậy chỉ khi nào quý vị tại sao quý vị bị nấm chẳng hạn quý vị ăn ngọt ăn ngọt nhiều quá thì nó có nhiều chất đường thì nấm nó rất là ừ, thích đường thích cho nên quý vị bị nấm hoặc là uh, khi mình nói là ô mình mình uh, mình ừ, nói xin lỗi là khi mình đi đi đi tiêu đi tiểu mình chùi không có sạch sẽ chẳng hạn nó bị ừ. nhiễm trùng ở ngoài nó gây vô ừ. thì nó thay đổi ừ, cái môi trường đó nó bị nhiều gọi dạ. là vi trùng hay là mình Ờ, quan hệ tình dục với một người nào đó bị nhiễm trùng thì nó có thể cái chuyện đó có thể xảy ra yeah. Dạ. nhưng mà nó không xảy ra mỗi ngày yeah. Dạ. tức là khi xảy ra thì bác sĩ có thể cho thuốc yeah. Dạ. nhưng mà cái nguyên tắc là nếu mà mình mình xúc rửa thì tự nhiên mình thay đổi cái cán cân đó uh ừ -huh tự nhiên mình sẽ tạo ra cái chuyện là thay vì chẳng hạn mình xịt vô nhiều axit quá thì nó có thể là nó nó nó làm nghiêng về phía phía vi trùng nhiều hơn hoặc là khi mình ừ, xịt vô trong đó baking soda thì là nó nghiêng về nấm nhiều hơn tự nhiên mà thay thay đổi cái cán cân dạ. của cái lực lượng trong đó nó làm cho cái cái môi trường âm đạo nó không được uh, gọi là cân bằng wow. ok cái chuyện nữa tôi muốn nói đến chuyện âm đạo uh, ờ, quan ngộ âm đạo uh, đàn ông đàn bà bây giờ gần đây uh, bà tài tử uh, nhiều người tài tử cinema khuyên rằng là nên xúc rửa ruột ruột già tức là bơm nước vô trong hậu môn không những bướm nước trong hậu mà gần đây cách đây mấy tuần tôi nghe nói còn bơm nước cà phê vô trong hậu môn nữa để cho xúc rửa uh, cái cái cái đường hậu môn cho nó sạch thực sự có khi họ bơm với cái nồng độ à, cái gọi là cái cái áp suất rất là cao và những cái gọi là những cái phản ứng phụ của nó là lũng ruột là vì cái áp suất nó cao quá nó làm lũng ruột không những làm lũng ruột mà nó sẽ gây ra tình trạng là khi mà nước nó vô trong cái đường ruột đó thì nước nó nó đi đâu một số nước nó đâu có chảy ra ngoài giống như mình rửa xe đâu thì nó sẽ thấm vào đường ruột và nó vô trong cơ thể chúng ta nó vô trong bụng mình và nó sẽ tạo cái chuyện là cái thận của mình nó phải làm việc cực hơn để nó giải quyết những cái nước đó ra ngoài như vậy thì là làm cho cơ thể mình nó bình hoạn hơn dạ. cho nên một cách tóm gọn đó uh, người Mỹ họ nói cái câu là it ain't broke don't fix có nghĩa là nếu mà đừng có hư thì đừng có sửa hoặc là uh, Việt Nam mà nói là trâu lành đừng có chữa thành trâu què Dạ, ừ? Cho nên nếu mà chúng ta không có bệnh thì đừng có uống thuốc, đừng có đi chữa nha cơ thể cũng chơi cứ cơ thể làm cái gì mà nó gọi là càng đơn giản càng tốt cái đơn giản rất là đơn giản đó là uống nước lạnh vậy thôi chứ không cần phải nước này nước nọ vì nước trong đó thực sự ra ở ờ, muốn nói thôi một câu cuối cùng đó là uh, chúng ta có những phong trào gọi là uh, vắt nước uh, gọi là trái cây ha rồi dạ. cái bã đi và dạ. chỉ uống cái cái nước thôi dạ. thực sự cái bã đó là mới là cái tốt của cái trái cây nha trong đó vitamin hay gì natro vitamin hoặc là những cái gì mà tốt của trái cây nó nằm trong cái bã còn cái nước nó chỉ là nước đường nếu mà quý vị nói như vậy thì thôi chúng ta ra bỏ nước đường khuấy lên là uống cho rồi chứ làm gì mà phải đi vắt nước trái cây như vậy cái chuyện đó không có tốt cho nên mình nếu, nếu say thì uống luôn cái bã phải không bác sĩ dạ. dạ hoặc là nếu giả sử mình mình phải say sinh tố nếu quý vị nhai không được ví dụ dạ. những người già không có răng không không dạ. còn không có nhai được thì chúng ta có thể đúng mình có thể say ờ, nước sinh tố nhưng mà trong đó đừng có bỏ đường vào ừ. ừ. Right. À, và cũng nên hạn chế là vì mình nên nhớ là một khi mình say ra mình có khuynh hướng là mình uống nhiều hơn và mình yeah, yeah. Yeah, thay vì mình ăn một ngày một trái táo khi mình xay ra mình có khuôn hướng là mình uống một hơi ba bốn trái táo chẳng hạn dạ. nó tương đương ba bốn trái táo cái đó nó dạ. không tốt dạ. thực sự nó chỉ là làm chúng ta nhiều đường trong cơ thể Cảm ơn bác sĩ Hồ Ngọc Minh rất là nhiều với những thông tin rất là cần thiết cho sức khỏe của chúng ta. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn và xin thân ái chào tạm biệt.